đây là lệ trình cáo phổ trần như cáo phổ trần như viễn trình làng Hương Trần, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Là tổ của họ Trần, là tổ của họ Trần Như ở Viện Trình, mộ của ngài theo di chúc được táng ở giáp tiền Hương Trần. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, sự lưu lạc nhất thời ấy nay đã được hồi tụ con cháu ngày nay đã tìm về cội nguồn trong sự thương yêu đùm bọc lẫn nhau anh em chị em phụ trợ cho việc trình bày biên soạn lại vụ nhắn việc tình khỏi bị thiếu sót kính lại tổ tiên phò để cho con cháu đời sau được bình an khương thái để giữ vững truyền thống của ông bà nay che cho tảng mà măng đã mọc tựa như núi thái sơn vững mạnh để như biển đông hải không khô kính tình cáo đến tiên tổ phái tổ phái từng như ở việt tình kính mời bác được phái tình lên tiếng tổ phổ phái từng như năm thất thời cũng là ngày thành thành nhà phái Trần Như giáo thứ 16 Trần Như Hòa xin trình phái Trần Như cản viện tình để xin tiên linh chứng giáo Mm-hmm. tôi mong rằng à, ông được phải cả trong tin gì đó tình nghĩa cùng tin á thì hy vọng rằng cái có gốc nước có nguồn anh em chúng ta đoàn kết và theo nhìn chính phủ tôi hy vọng rằng chúng ta luôn luôn thương yêu lẫn nhau tôi hy vọng như vậy và tôi xin ta cũng này cho chủ tội nghiệp cũng không ít sau không phục sau không phải ai cũng dễ dàng dành trọn là bài cả đời để phục vụ cho một công trình được những người đã được phái tín nhiệm đề cử viên chức trọng trách ban kiến niệm, là tận tụy với công nghiệp không quản ngày đêm việc sống thúc đẩy để sớm hoàn thành kế hoạch công an bằng một chút quà này và gửi gắm tròn tình cảm để thể hiện đến quý và quý chú kính mong quý bạn quý chú phát thị đón nhận kính thưa quý bạn quý chú quý cô trưởng quý anh chị cùng toàn thể con cháu nơi ngoài là đến công lao của người có tâm huyết với tổ tiên thì qua là không ít trong hội con cháu với từng khả năng là có nhiều ít cống hiến đóng góp nay nhân ngày là để cạnh thành ác vị và chúng ta có mặt trong đủ con cháu người ngoài thật là một dịp mang hiểm có bác tổ chức lễ cạnh thành xin được giới thiệu đến một người có nhiều niềm tâm nhiều việc với tổ tiên đó là cộng đồng trong công cuộc của trường anh cần cố gắng thu xếp để để làm bản chặt với công trường hôm nay tôi được sự ủy thác của phái xin trao một phần thưởng để làm kỷ niệm trong ngày thành thành. tôi xin trao thành thần như vậy tiếp theo là tàn phẩm độc hại dành cho chủ trần như bình đừng thấy nước chủ trần như bình là trường pháp diễn tiếp, tuy rằng sức khỏe chủ không được tốt lắm nhưng mà với sự hiếu thảo và để góp công xây dựng ngôi nhà thờ chủ vẫn khắc phục thời gian bạn đặt lấy công trình xây dựng nên hôm nay theo buổi họp có phải quyết định dù là món quà nhỏ mọn nhưng để làm kỷ niệm lưu sau này để mà biết tôi thì phải xin tặng một quà này để chủ nhận làm kỷ niệm đấy là ấn tượng của tôi nhé tôi xin tặng cho chú tặng quý vị tiếp theo là sản phẩm của thái dành tặng cho chú uh, à, Trần Như Cường xin mời chiều cường là bảo ban tại công ờ, trường công ờ, trình dù rằng công việc công án cũng mùa màng chủ cần khắc phục để làm được kết quả tốt mật đeo trách nhiệm của bà giao người đảng được được cái ấn tử của bà của tổ tiên tôi xin thay mặt của bài xin tao cái vật này để làm quà kỷ niệm tuyệt vời từ trình bày của ban tổ chức chắc có lẽ chúng ta ai cũng hiểu là anh Trần như Lạc đã bao nhiêu ngày tháng anh đã sưu tầm để làm nên cuốn gỗ cũng như có công góp ý để xây dựng trong nhà thờ này dù rằng cái vật này hẳn không lớn lắm nhưng mà đối với tình cảm và cái ấn tượng của tổ tiên để ghi nhận lại những cái người có có hiếu hướng về tổ tiên thì tôi cũng là màu phép là được cao cái giải này do ngài là phái đã quyết định hôm nay nhân ngày tháng thành tôi xin trao cái này sản phẩm để làm để làm kinh nghiệm cho tôi điện xin hỏi vài lời đây mới quan chính thượng hải chính thưa trường thượng hải tôi cũng rất lấy làm mừng là được phải nhớ đến cái trường mà tôi làm được đây từ năm 1984 là diễn ra được bộ phái Cần nhân nói cho đúng á thì cái chuyện làm đó cũng không phải là cốt làm để mà lấy công ơn về phải hay là công ơn của một người nào mà mình với tư cách một con cháu của chúng phải thì làm được cái gì cho phải thì làm không được một vùng thổ phải như vậy chúng tôi rất lấy làm thân hành rất lấy làm sung sướng và tôi cũng đã gặp nhiều người bạn của tôi cũng đã làm khổ và ngay những cái người mà làm có tiếng làm khổ có tiếng thì tôi chắc rằng họ không có người nào mà làm được một cái khổ giống cửa khổ phải gần như về nội dung và về hình thức không có cái nào bằng được một phải gần như nhưng cái gì mà ở trong hoàng tộc tôi đưa cho họ xem họ nói thiệt là vua làm cũng không được nữa chứ chân nói về dân mà anh làm được như vậy thật là một cái việc rất là quý báu thì cái điều đó thì mình với con cháu của phải gần như cũng lấy làm hạnh diện là điều cái tài sản quý báu của phải tự nhiên còn cái chuyện bây giờ thì quý chú nói rằng chúng tôi cũng đó đóng góp về cái công việc của phải thì cái điều này tôi cũng như bà con ở đây vì nào cũng công nhiều công ít cũng là đều kiện ngọc cho phải một phải cho cái tặng phẩm này thì tôi thấy rằng cùng không phải là vì ai cũng có thể làm cái chuyện như tôi mà lại phải thì cho tôi cái tặng phẩm này thì thiệt là cũng cũng cũng khó khăn cho tôi ừ. nhưng mà dầu sao phải là còn nghĩ đến cái cái cái chuyện của chúng tôi làm thì không lẽ riêng uh, như là chúng tôi đã có nói trong cái bài như để thành hành vừa rồi thì cái thành tựu của nhà thờ phải hôm nay trước hết vào nhờ phúc ẩn của tổ tiên sau nữa là nhờ tất cả tấm lòng tài hiểu của toàn thể con cháu xa gần của hai chúng ta anh em chúng tôi ở ờ, trong cái ban cần thiết thật sự mà nói lao nhọc thì có nhưng ngay cái chuyên số đầy đưa mà anh linh tổ tiên và xứ kiến để cho thái là giao nhiệm vụ đó cho anh em chúng tôi làm đó thì đó đã là một phần thưởng cao quý chính là sự nhận được nhiệm vụ cao quý là xây nơi thờ phụng tổ tiên góp phần mình làm một cái việc đại hiếu thì đó là một phần thưởng không có phần thưởng nào để lên được bởi thế trong tâm nguyện của anh em chúng tôi thì chỉ mong rằng phải có nghi cái gì đó thì ý là xin chỉ xin nhận chẳng nên tức là cũng bằng cái lòng ưu ái của phải là thôi chỉ gọi là điềm vật thì thật ra trong lòng rất ái ngại và ý á, chúng tôi thành thân á, là muốn để dành cái tạng vật này thêm một phần một viên cả một viên tập lô để xây dựng thêm cái việc của phải tuy nhiên cũng như là vừa nói phải là nghi mà được ưu ái thì lẽ nào không nhận thì điều đó quả ra là một điều tự thành là không phạm bởi vậy cho nên anh em các bạn hiểu của chúng tôi ruột sen thành kính nghiêng sự ưu ái của bái và đến hết xin kính lành lại an ninh của tổ tiên điều nguyện duy nhất của anh em chúng tôi xin nói lại là kính mong tất cả con cháu gần xa lớp trước lớp sau một lòng hướng về tiến độ xây đắp vun trồng cái đạo hiểu càng ngày càng vững chắc và đây là cạnh làng họ phái bà con nội ngoại đến hành hương và dự tiệc mừng Thank you. duyên nhiệm là khi lễ khánh thành xong thì gửi cho bà con cho nên chúng tôi đã góp đặt được một số ở đây và để xin phép chủ trưởng ban tổ chức để chốc nữa cho chúng tôi thi hành việc tặng quà đây là thư là qua như thờ đã xây nên cái nền móng và các cái vách tường và đây là anh lộc là người thờ kép đã tô vẽ đem thể công tâm nhiệt tình để làm nên tiếp vị dương vị o và vị chào ngồi cháu gái cháu rể của phái về dân lễ tổ tiên à, mình về là hoàn thành được cái thẻ này tức là qua một cái hoạt động có hệ thống từ đầu đến cuối mà nội dung chủ yếu đã được ghi trình bày trên cái bảng ấy và làm chủ lỗ nét hoạt động của những nhà thờ cá trần như đây là hình ảnh của ngày đặc đá và đây là hình ảnh của đền thờ nước và đây là bức tượng ngõ một bức tượng ngõ hai nước mừng đây là kết quả đóng góp của con cháu cái à, kết quả này đóng góp đây lai phải được quyết định và sẽ khắc trên một cái bia đá lát để cho con cháu về các đời sau là noi gương các lớp người đi trước để là vun đắp chữ hiếu để xây dựng cho tổ tông là ngày càng vững vàng tươi đẹp hôm nay nhờ tiên tổ và chúng ta đã tổ chức một buổi lễ thành thành và an vị hoàn tất rất tốt đẹp tôi là mất giờ thì sự còn không còn sức con cháu còn tấm còn ý muốn người như một để được thì người ta cuối cùng là đây để tổng kết và biết